Xin chào các bạn Thì hôm nay tôi sẽ đưa cho các bạn đến với à, cái thứ mà gây ô nhiễm môi trường của chúng ta đến mức mà trầm trọng luôn các bạn Nếu mà nhìn cái này thì thấy rất là đơn giản nhưng mà nó gây ô nhiễm môi trường cho chúng ta đến mức trầm trọng không phải là vì nó độc tố hay là cái gì nhưng mà do nó thải ra quá nhiều nha các bạn mà nó không tái chế được các bạn cũng biết rồi á ở những cái uh, bệnh viện lớn thì hầu như là nó thải ra cái này là 90% trong cái thùng rác là những cái hộp cơm hộp um, bún thịt nướng hay là nói chung là các thứ đồ ăn nhanh đều đựng trong những cái hộp như vậy hộp xốp như vậy thì cái thùng rác chứa tới 90% là cái thứ này nha các bạn trong bệnh viện thì một ngày như người ta đem cơm từ thiện tới phát cho ở bệnh viện thì một ngày người ta đem tới cả phải à, nói là mấy mấy bệnh viện lớn thì tới cả ngàn phần là nha các bạn thì à, cái ngàn phần đó nó thải ra cái môi trường ờ, thải ra những ở thùng những cái thùng rác tại cả ngàn thứ này mà đâu phải là một bệnh viện đâu trong cả nước bao nhiêu cái bệnh viện lớn nó thải ra thì cái này nó gây ô nhiễm phải chi là nó mua người ta có thể tái chế lại được thì không nói chẳng hạn như lụm mà bán ve chai được thì không nói đến nhưng mà cái này người ta là hầu như là chỉ có đem bỏ ép xe ép rác ép bỏ thôi chứ không có thể nào mà tái chế lại được nha các bạn khi các bạn ăn xong đừng nên vứt bỏ những thứ này vào thùng rác hãy tận dụng những thứ này nha các bạn rửa nó đi thì hôm nay mình sẽ tái chế cái này lại nha các bạn và mong các bạn chia sẻ rộng rãi cho mọi người đều biết để mọi người có thể à, tái chế lại cái này thì à, những cái à, trang mạng xã hội về môi trường á họ có thể lập ra nhóm và họ đi à, lấy những cái hộp này nè về họ tái chế lại hoặc là những cái à, chỗ à, mấy người chọn dọn dọn rác đó các bạn họ lựa ra thì không có gì hết không cần nói chung là không cần phải rửa cũng được nữa bởi vì mình sẽ dùng một cái loại dung dịch là ethyl acetone các bạn nào ha ethyl acetone thì cái à, này ở nhiều cái tiệm bán sơn bu, với lại à, sơn mà kẽm các thứ đồ đó các bạn thì à, họ đều bán cái dung dịch này thì cái dung dịch này ở trên thị trường thì ở trên những trang mạng các bạn tìm thì giá chắc cũng ba bốn chục gì đó một lít thì ở cái chỗ mình là các bán cái này là 45 ngàn một lít nha các bạn đó. thì các bạn mua trên mạng cũng thiếu gì mua trên mạng cũng có đầy á thì à, khoảng ba bốn chục ngàn lít gì đó. đó thì cái này cái à, cái dung dịch này nó làm tan cái mốt này và nó có thể hòa lẫn với 3% nước ví dụ như cái hộp này nó dính nước mắm hay là nó dính nước gì đó các bạn không cần phải tẩy rửa cũng được nữa cứ để y như vậy những cái dơ nó sẽ lắng xuống đáy và những cái à, nước nó sẽ nó sẽ hòa tan với lại dung dịch này các bạn nó có thể hòa tan được 3% nước thì hôm nay mình sẽ làm một loại keo cho các bạn xem ha thì những cái hộp này chúng ta sẽ xé nhỏ ra nếu mà chúng ta làm số lượng lớn đó các bạn thì cứ ờ, chế cái này và quăng đại nó vào là nó tự nó sẽ tan hết dung dịch ethin ờ, dung dịch ethin acetone nha các bạn thì cái này chúng ta dùng dầu chuối thì cũng được dầu chuối vẫn được nha các bạn hoặc là acetone vẫn được nhưng mà cái đó nó tan rất là chậm và nó không có hòa với nước được những cái dơ như vậy nè các bạn nó có thể lắng xuống đáy nha các bạn bởi vậy khi mà mình lấy ở những cái bệnh viện đồ nó dơ dơ đồ gì vậy khỏi cần rửa không được quăng vô hết mong các bạn chia sẻ rộng rãi để những cái à, cái tập đoàn hay là cái nhóm à, nhóm lớn các bạn họ đi à, làm cho những cái thanh thanh niên đồ gì á những cái đoàn viên thanh niên đồ các bạn dọn dẹp mà thành phố xanh xẹp rồi sạch nữa khi nó tan thì nó sẽ thành như các bạn các bạn và mình à, chế à, nhiều vào thì nó sẽ loãng ra nó loãng ra mình sẽ lùng dầm làm keo cho nó dễ hơn thì cái này là hơi đặc mình làm vậy hơi đặc nó tan chậm còn mà chế mà nhiều vào á nó tan lẹ lắm các bạn thì cái này à, sẽ làm được gì à đó là một câu hỏi nha các bạn sẽ làm được gì các bạn để lâu dần nó sẽ tan dần thì chúng ta có thể làm à, keo dán giấy chẳng hạn hoặc à, đây đây đây mình sẽ cho các bạn xem một thứ thì đây có mấy miếng mình đã làm đã lâu lắm rồi cả hơn 5 năm rồi nó có còn gì mà chui đâu các bạn đây mình bỏ ngoài nắng trời nắng trời mưa mối đục luôn à. bỏ suốt ừ, cả năm năm trời nữa các bạn cái này các bạn mua coi mối nó đục à. thì đây đây là cái thứ mình làm ra nha các bạn nhưng mà mình cái đây là chỉ là thử nghiệm của mình thôi mình thử nghiệm ờ, đã 5 năm về trước rồi thì cái này mình ờ, dùng cái keo này nữa các bạn mình ờ, lấy giấy mình ngâm với nước cho nó rã nát ra xong mình cho vào máy mình đánh cho nó rã nát nhuyễn ra xong mình trộn với lại cái keo này thì à, mình trộn với keo này mình cũng bỏ vào đây nè hả hoàn theo nó y như cái hình này nè lúc trước thì mình à, để nó mình bỏ vào đây nè thì nó cũng to ra nhưng mà dần dần cái nó cũng teo lại rồi để 5 năm trời rồi nó như một cái bánh đây nè bây giờ mà coi mấy bạn coi là nó nó thành đất luôn mình bỏ ngoài nắng ngoài mưa nắng mưa riết 5 năm trời luôn giờ nó muốn thành đất rồi nè các bạn đó. mối nó đục nó ăn cả 5 năm trời luôn thì cái này là mình pha keo trộn keo này với lại giấy bột nhớ giấy các bạn thì các bạn cái này là mình sẽ cho các bạn ý tưởng thôi tức là các bạn lấy cái ý tưởng của mình các bạn thương mại hóa các bạn làm cứ một cái gì chẳng hạn cái bột giấy á, bạn ép ra làm thành một cái gì đó cũng được hết đó Thì cái thì mình mình đây mình đem tới cho các bạn ý tưởng nha các bạn. Đó. Đây. Để mà nắng mà mưa cái nó mềm nữa các bạn. Đó. Còn cái chỗ này nó coi cứng. Chỗ này nó khô khô thì nó cứng. Lúc mình làm mình để trong mát nó khô nó cứng lắm nhưng mà mình bỏ ngoài trời nắng nắng mưa nắng mưa nắng mưa riết nó ướt nhẹp nữa nó nó, nó. mấy mấy năm rồi nha. Đây. Ở đây là cái miếng này là phải nói là bỏ nắng mưa nắng mưa không suy nghĩ gì các bạn này là mình trộn với lại chất liệu khác nha các bạn sau này mà mình sẽ cho các bạn biết về cái chất liệu mình làm cái này lại này thì đó cái chất liệu này nó mình cũng làm giống y như cái này cũng một giấy với lại một cái loại keo đặc biệt các bạn thấy nó mình bỏ mà nắng mưa lâu lắm rồi mà nó vẫn còn chắc kinh khủng luôn mà không gãy nổi bỏ ngoài nắng mưa không xi nhê gì nó nha hết các bạn không có làm nó biến dạng luôn hư hao gì hết nó bền phải nói là nó nó cực kỳ bền luôn nếu mà các bạn làm thứ này mà để trong nhà thì nó phải nói là nó cực kỳ bền mình bỏ có 5 năm trời ngoài trời nắng trời mưa nắng mưa mà nó, nó vẫn không có biến dạng gì hết không còn mình bẻ hết cỡ rồi lâu quá rồi đây nó ra cho các bạn coi nè bạn thấy không nè đây nó cực kỳ chắc luôn thấy không bạn phải nói là cực kỳ chắc thì à, mình sẽ cho các bạn biết về chất liệu này à, sau video này ha các bạn thì giờ bây giờ mình sẽ à, sẽ dùng cái này nó sẽ trộn với bột giấy đó thì thôi mình sẽ cho mình cho các bạn ý tưởng thôi thì các bạn uh, tự làm đi bạn nào thương mại hóa được thì càng tốt mà bạn nào mà lập thành nhóm à, trên Facebook à, những cái nhóm mà bảo vệ môi trường đó các bạn thì mình đi tới những cái bệnh viện mình gom những thứ này và làm ra những keo keo ra và làm ra sản phẩm để giúp đỡ cho cái môi trường chúng ta càng ngày càng sạch xanh hơn nhé các bạn rồi chương trình kết thúc tại đây mong các bạn à, luôn à, ủng hộ kênh mình share và like cái kênh này dùm mình nha các bạn rồi cảm ơn các bạn